bên cạnh cái việc nốt ruồi thì chúng ta còn một vấn đề nữa trong phong thủy đó là vấn đề liên quan đến sẹo à, đó là sẹo lồi hay là sẹo vết hoặc là những cái sẹo mà nó nổi lên trên gương mặt thì giống như nốt ruồi cái sẹo mà nổi lên ở chỗ nào thì cũng xấu chỗ đấy thì ờ, trên gương mặt ví dụ như trên trán chẳng hạn đúng không? chúng ta có cái sẹo chẳng hạn đúng không ạ thì cung huynh đệ thông thường là sẽ kém Đó, đặc biệt là hai bên gò trán nếu trên má có cái sẹo chẳng hạn thì thông thường là lưỡng quyển là bị dính sẹo thì cái việc mà chúng ta phát ngôn hay chúng ta nói hay là chúng ta À, đàm phán hay là chúng ta trong cái một cái giao dịch thì chúng ta sẽ không được cái sự thuận lợi nếu như có cái sẹo mà nó xuống dưới cầm chẳng hạn mà nó lộ ra chẳng hạn nó lồi lên thì cái đất cát trong nhà cái điểm sạch cái điểm sản của bạn bị chia cắt hoặc bị tán loạn à, nếu nốt ruồi nó nằm ở trên mũi chẳng hạn thì à, cái, cái cái cái sẹo nó nằm trên mũi chẳng hạn thì lúc đó nó là cái chuyện mà tài lộc của các bạn nó sẽ không tốt và chuyện của chồng con nó dễ bị à, ly tán là bị chia à, hay là nên thành ra là chúng ta cần phải để ý khi mà có những cái sẹo này thì cũng như nốt ruồi là chúng ta nên thẩm mỹ hoặc làm cách nào đấy để cho nó mờ đi hoặc làm cho nó biến mất đi thì là cái điều tốt nhất